nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán tỷ số trận Indonesia gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 16 h 30 ngày hôm nay, 29 tháng 12. Với việc được xếp cùng bảng đấu tại AFF Cup 2022, Indonesia và Thái Lan sẽ có màn tái hiện lại trận chung kết khu vực diễn ra cách đây một năm. So với một năm trước, sự khác biệt có thể nhận ra chính là việc phía Indonesia sẽ có lợi thế sân nhà trận này, trong khi phía Thái Lan lại không có được lực lượng mạnh nhất của mình. Dựa trên những yếu tố đó, rõ ràng là đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong hoàn toàn có hy vọng gây bất ngờ ở trận này. Mặc dù thực tế, ở thời điểm này, đội tuyển Thái Lan có thể được coi là cửa trên. Nhưng đội tuyển Indonesia vẫn ấp ủ hy vọng tạo nên bất ngờ. Sau 3 lượt trận ở bảng A, cả Indo và Thái Lan đều có 6 điểm với hai chiến thắng và cùng ghi được 9 bàn. Do Indonesia đã để thủng lưới một bàn, còn Thái Lan chưa thua bàn nào, cho nên ở bảng đấu này Thái Lan đang dẫn đầu, Indonesia đứng thứ hai. Trong 9 bàn thắng đã ghi bàn của Indonesia, có tới 8 cầu thủ khác nhau lập công. Ngoài 7 cầu thủ đã có một bàn, người còn lại ghi hai bàn là chân sút chủ lực Egi Maulana. Mặc dù vậy, khả năng tấn công của Indo vẫn chưa thực sự thuyết phục. Ở trận gia quân, họ phải rất vất vả mới thắng được Campuchia 2-1 dù chơi trên sân nhà. Đáng chú ý là huấn luyện viên Shin Tae-jong đã bày tỏ tâm trạng bực bội khi mà các học trò đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Đến trận thứ hai, Indo cũng chỉ ghi được nhiều bàn ở hiệp 2 khi mà Brunei quá yếu vì thể lực suy giảm và chỉ còn chơi với 10 người. Tuy vậy thì sẽ không dễ để thầy trò huấn luyện viên Sinteyong có thể hiện thực hóa mục tiêu này bởi vì Thái Lan từ trước đến nay vẫn là một đội bóng không hề tầm thường. Còn về phía Thái Lan, họ cũng chơi không quá xuất sắc ở trong trận đầu tiên cho dù thắng Brunei 5-0 phải đến trận gần nhất, Thái Lan mới thể hiện được đẳng cấp khi dễ dàng đánh bại Philippines 4-0. Cho dù thiếu đi nhờ trụ cột ở giải này, đáng chú ý nhất đó là trường hợp Chanathip Samgrasin với nhiều lý do khác nhau. Nhưng đội hình của Thái Lan vẫn còn đó những gương mặt dạn dày kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn tốt như là Therathon Bunmathan, Dangda, Adisak, Sarek hay là Kaman. Indo thì có lợi thế sân nhà nhưng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan trong 6 năm qua, Indo chưa từng thắng được Thái Lan và đây là thống kê mà khiến người hâm mộ xứ vạn đảo có lý do để lo lắng. Cho dù không có quyền lựa chọn đối thủ tại vòng bán kết do bảng A thi đấu trước, nhưng cả Indo và Thái Lan có lẽ đều sẽ chơi với mục tiêu là chiến thắng trận này. Đội nào giành được 3 điểm không chỉ đến sát đến vòng bán kết mà còn có thể chạm tay vào ngôi đầu bảng. Do đội tuyển Việt Nam đã dẫn đầu bảng B, cho nên đội nào có kết quả tốt ở cặp đấu này sẽ có rộng đường hơn để hướng tới việc lọt vào bán kết. Thái Lan hiện tại đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng thua so với Indo. Tuy nhiên thì đội khách vẫn có đủ sức được chiến thắng khi họ đang cho thấy được bản lĩnh nhỉnh hơn trước một Indo có lối chơi vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng Indonesia lại đang được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ trước đến nay thì Thái Lan luôn được đánh giá là cửa trên so với Indo. Chỉ tính riêng 6 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2016, Indonesia chưa một lần nào đảo bại được voi chiến, thua 4 và hòa 2. Nhưng ở hiện tại, đoàn quân của luyện viên Shin Tae-yong mới là đội được đánh giá cao hơn. Chỉ một ngày trước khi bóng lăn, thị trường châu Á thậm chí đã chọn Indonesia chấp Thái Lan từ nửa trái cho đến một trái. Trong khi đó, cuộc thăm dò người hâm mộ do trên trang thống kê Surfa Score tổ chức cho kết quả 55,94% người tham gia bình chọn Indonesia sẽ giành chiến thắng so với chỉ là 20,69% của Thái Lan. Với tương quan lực lượng hiện tại, cho dù thiếu những ngôi sao khi Chanathip, Kawin hay là Superchok không có mặt, nhưng tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Polking vẫn rất chất lượng. Lão tướng Terasin Dangda đang là một trong những chân sút hàng đầu của mùa giải này với 3 bàn thắng Tuy nhiên thì Indo vẫn được đánh giá rất cao đối với lối chơi tấn công sung mãn. Kết hợp với kinh nghiệm của những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài như là Pratama Ahan, Asangwi Muangkolam, Witan Suleiman, Egi Molana cùng với các cầu thủ nhập tịch như là Mark Locke, Iliza Spazojevic. Cho dù không có áp lực bởi sự cạnh tranh với đi tiếp của những đối thủ khác cùng bảng, nhưng nhiều khả năng cả Indo lẫn Thái Lan vẫn muốn thắng cuộc đối đầu này. Nguyên nhân là vì đội thắng có thể sẽ tránh được gặp Việt Nam, đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay ở bán kết. Cả năm trận đấu gần nhất do đội đều có tổng số bàn thắng được ghi trên 3 bàn. Do đó mà giới chuyên môn dự đoán trận đấu này cũng dễ nổ nhiều bàn thắng diễn ra. Nhìn vào thành tích đối đầu trong lịch sử đấu trường AFF Cup, Tiger Cup, Garuda đang tỏ ra thất thế trước voi chiến khi chỉ thắng 3, hòa 1 và để thua tới 10 lần trong 14 lần chạm vào nhau. Lần gần nhất Indo vượt qua Thái Lan tại AFF Cup chính là trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Ở trận đấu đó, với lợi thế sân nhà, Garuda đã đánh bại thầy trò Kiatesak Siamamang với tỷ số là 2-1. Song đáng tiếc là trong chuyến làm khách trên đất Thái Lan ít ngày sau đó, họ lại để thua với tỷ số 0-2 và qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc. 6 năm sau trận đấu đó, Indo đã không thể có thêm một lần ăn mừng trước người Thái với hai trận hòa và bốn thất bại. Và hơn lúc nào hết, họ rõ ràng đang rất khát khao chiến thắng trận này như là để khẳng định sức mạnh và tham vọng của mình. Song, đội chủ nhà cũng cần giữ sự tận trọng khi mà Thái Lan luôn là một đội bóng biết chấp thời cơ để ghi bàn thắng. Qua hai lượt trận vừa qua, voi chiến đã xóa tan những hoài nghi của người mộ bằng màn thể hiện vô cùng ấn tượng cho dù thiếu vắng trụ cột. So với những giải đấu gần nhất, sự thể hiện của đội bóng xứ chùa vàng ở kỳ aff Cup lần này có thể vẫn chưa gây ấn tượng mạnh, nhưng cái cách mà họ đang làm để duy trì mạch thắng rõ ràng là không thể xem thường. Và nếu đoàn quân của ông Shin Tae Jong lơ là, mất tập trung, họ rất có thể sẽ phải nhận cái kết đáng. Những thông tin về lực lượng Indo sẽ có đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho mùa giải này. Huấn luyện viên Shin Tae Jong thậm chí đã cất nhiều trụ cột như là Ahmad, Ferdinand, Suleiman và Rafi ở trận gặp Brunei. Thái Lan để ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Therathon Bunmathan sau chấn thương gặp phải trước Philippines ngày 26 tháng 12. Về đội hình dự kiến của hai đội Indonesia với sơ đồ dự kiến là 4-2-3-1 Các cầu thủ Nadel, Asnawi, Ajanto, Ahmad, Pratama, Ferdinand, Clark, Cambodia, Vickery, Suleiman và Rafli. Tuyển Thái Lan, sơ đồ dự kiến là 442. Các cầu thủ dự kiến Kittipong, Hypracon, Raman, Hemvibon, Burirat, Phala, Bumathan, Yojen, Panja, Dangda và Adisak soi kèo châu Á. Rõ ràng là những gì mà Thái Lan đã thể hiện là thuyết phục hơn nhiều. Cụ thể đó là ngoài việc cả hai đều đã dễ dàng vượt qua đội bóng lót đường Brunei, thì Thái Lan còn thắng đậm Philippines vốn được đánh giá là một đối thủ đáng gờm. Trong khi đó, Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn trước Campuchia ở trận gia quân. Đội bóng không được đánh giá cao bằng này. Vì vậy mà niềm tin dành cho nhà đương kim vô địch là rất khả quan. Nên chọn Thái Lan, cả hiệp 1 và full time soi kèo tài xỉu. Những cuộc đối đầu trong quá khứ giữa hai đội bóng này vẫn thường diễn ra rất cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Cụ thể đó là cả 5 lần chạm trán gần nhất đều có không dưới 3 bàn mỗi trận. Thậm chí 3 trận gần đây đều có mỗi bàn là 4 trận. Trong đó có hai lượt trận chung kết tại sân chơi này mùa trước. Cả hai cũng đều cho thấy được là sự hiệu quả mà trận tấn công khi đội đã ghi được 9 bàn sau hai lượt trận và việc ghi 4 bàn vào lưới Philippines đã cho thấy được sức mạnh ở một trận tấn công vượt trội của Thái Lan là rất đáng sợ. Nên chọn tài hiệp 1 và full time. Soi kèo châu Âu Có những tiến bộ trong những năm gần đây nhưng rõ ràng là bóng đá Indo khó có thể so sánh được với Thái Lan. Đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực và ở lần đối đầu này cũng rất khó để họ có thể tạo ra bất ngờ. Nên chọn Thái Lan. Soi kèo tỷ số Lợi thế duy nhất của Indo ở cuộc đối đầu này đó chính là họ được chơi ở sân nhà. Tuy nhiên, lợi thế này cũng không đáng kể khi trước mắt họ đó là đội bóng hàng đầu khu vực và cũng đang là nhà đương kim vô địch. Ở trận thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân nhà trước Campuchia cũng đã ít nhiều cho thấy được những mặt hạn chế của Indo khi họ đã từng trải qua những phút cuối cực kỳ thoát tim trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Vì vậy mà Thái Lan dự đoán sẽ giành được 3 điểm trước trận này.